chúng ta sẽ đổi lại thành quản lý chi tiêu ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra đấy ta đổi luôn rồi Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15 bài số 3 Ở bài này chúng ta sẽ học về các kiến trúc cơ bản của một Angular 15 4JS và Component cũng như template của Angular. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng truy cập vào cửa sổ command line ở thư mục chứa Bozek của chúng ta đã tạo ra ở bài trước. Chúng ta sẽ cùng chạy Bozek lên với lệnh ng ser chứa chứa open tiếp đến chúng ta sẽ mở Visual Studio Code lên và Open Folder chúng ta sẽ truy cập đến folder chứa project của chúng ta như vậy là project của chúng ta đã hiện lên chúng ta sẽ cùng truy cập đến ờ, project của chúng ta ở trong red od project 2023 và xin chào Việt Nam. Select folder. <clears throat> thì à, như các bạn thấy là trong uh, bộ sách của Angola có rất nhiều thứ. Thì à, những cái quan trọng nhất đấy là thư mục bác này sẽ là component đầu tiên của Angular. Thì trong một component thì uh, gồm có bốn file, file CSS, HTML spec.ts và ts.css là để tùy chỉnh giao diện HTML để chứa các thẻ ts là phần backend và spec.ts là file để test Thực ra thì ờ, ta còn có file index.html là file ờ, chứa tất cả các component của app đến thì ờ, có các file như Angular JSON để chứa các thư viện. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ truy cập tiếp vào CMD ở thư mục chứa project của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo mới một component. Chúng ta sẽ lệnh dùng lệnh như sau ng là viết tắt của Angular generate component và cuối cùng là tên của component chúng ta sẽ đặt là nhập chi ờ, chi tiêu ok chúng ta sẽ cùng đợi để hệ thống gen ra project cho à, gen ra component cho chúng ta sẽ nhanh thôi đây hệ thống đã xem cho chúng ta bốn file html spec.js ps và css tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào file spec à, file ts chúng ta sẽ tiến hành tạo một biến title string và chúng ta sẽ khởi tạo bằng rỗng tiếp đến là chúng ta sẽ cho gọi hàm nc on init và ờ, để ờ, khóa hàm này thì chúng ta sẽ implement on init ở đây thì hàm on init sẽ chạy khi uh, server của chúng ta đang gen file đang lát trang ấy. chúng ta sẽ truyền là git.title chúng ta sẽ bằng nhập chi tiêu ok cuối cùng thì ở file html này chúng ta sẽ xóa đoạn cốt cũ đi và thay vào đấy chúng ta sẽ dùng cấu trúc uh, ờ, quặc cặp nhọn này để ba đinh dữ liệu cặp mùng nhọn này trong ờ, tiếng Anh gọi là Angular và chúng ta dùng nó để ba đinh dữ liệu Ở đây là một đặc điểm rất mạnh của Angular nên nó lấy luôn cái ờ, dấu ngoặc này đặt tên cho framework của chúng ta là Angular Ok, chúng ta sẽ cùng ra Sau đây là cốt cũ của chúng ta nên chúng ta sẽ xóa đoạn code này ở trong app.component.html đợi sẽ xóa tất cả đi ở đây chúng ta sẽ để một dòng h1 title các bạn ta sẽ để trong cọc bằng nhọn tiếp đến là ta sẽ gọi Component uh, à. nhập chi tiêu ở đây Ok chúng ta sẽ cùng quay lại đây Xin chào Việt Nam nhập chi tiêu đây là title của Component uh, à, app còn đây là Component nhập chi tiêu thì chúng ta sẽ đổi title này ta sẽ truy cập vào app.component.ts các bạn thấy là title của component app sẽ là mặc định tên uh, ờ, project của chúng ta chúng ta sẽ đổi lại thành quản lý chi tiêu ok chúng ta sẽ cùng kiểm tra đấy ta đổi luôn rồi đây là một SPA Single Pay Application dữ liệu sẽ được quát lại luôn không cần phải nhấn F5 refresh tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào template đây cái gốc rễ của một component sẽ nằm trong component.ts chúng ta sẽ quy quy định tên tên để để, để gọi đây áp nhập chi tiêu để chúng ta có thể gọi ở đây áp nhập chi tiêu này ví dụ chúng ta chỉ viết ờ, là áp nhập chi thì ở đây chúng ta cũng phải là áp nhập chi thì hệ thống mới không bị lỗi Nên chúng ta sẽ để mặc định okay. còn đây là template URL nếu như các bạn ờ, muốn nhập luôn ờ, template ở đây thì các bạn có thể xóa ở đây đi và đây thì các bạn thay bằng đoạn mã HTML thôi Đấy, chúng ta cùng xem Đây Chúng ta không gọi đến file HTML nữa mà chúng ta viết luôn HTML ở đây Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ tách ra để cho rõ ràng danh mạch tương tự như style chúng ta có thể nhập url còn nếu muốn chúng ta mà muốn uh, nhập style thẳng trên này thì chúng ta sẽ dùng style không như thế này style s style s như thế này chúng ta sẽ để lại bằng